Xembo kết nối à, hai đầu cân cùng một phần mềm giao diện nó có hai nút cái này là kết nối với đầu cân một cái này là kết nối với đầu cân hai ở phần à, cài đặt cổng thì có hai cổng à, bọc một bọc hai từng đứng dưới đầu cân một và đầu căn 2 có thể chọn phần này còn đầu căn 1 và lúc cài đặt phần mềm thì chọn nó sẽ mặc định hiện chỗ này chiều nó chạy thử Nghiệp. kết nối với đầu căn 1 sale lại ví dụ bây giờ ta kết nối với đầu căn hai, sẽ lại bình thường thôi